mình chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm nuôi ốc nhồi ở miền Bắc nhé đây các bạn nhìn đây đây là cái bể lót bạc nhà mình mình đã nuôi hôm nay là được 6 à, tuần tròn 6 tuần thôi lúc mua thì bằng hạt đỗ xanh mà hôm nay nó tương đối to rồi đây mình vớt cho mọi người xem đó bằng năm đầu ngón tay rồi mọi người ạ thì mình thấy nuôi à, đốc nhồi nó cũng rất nhàn không có gì vất cả chỉ tốn có một lần duy nhất đó là mua giống sau khi mua giống rồi thì à, thức ăn ngoài nhà mình là tự hết không phải mất một cái gì thêm đây là mình đang nuôi à, ba vạn trên ba cái bể nốt bạc này mọi người này. Đấy cho mọi người xem mỗi bể 12 mét vuông thì à, nhà mình mình lại nuôi miều tấm cho nó ăn mọi người đây miều tấm rất là nhiều và dày đặc luôn mình vớt thử cho mọi người xem mình có một mình cho nên là quay nhiều lúc nó cũng bị à, rung bị giật mọi người xem thông cảm nhé đời nó dày miều tấm dày này xúc một cái mà dày cộm mà này chỉ có miều tấm cho nó ăn thôi ngoài ra thì những lúc có quả mướp hư hỏng rồi thì sơ mít mình cho nó ăn thêm <coughs> mình thấy là nuôi là như bây giờ người ta đang ờ, mua thương phẩm là 90.000 một kg còn mua giống thì ờ, bây giờ đang này trăm hai trăm ba gì đấy mình thấy nuôi không có gì vất cả rất là nhàn nuôi con khác thì còn phải mua cám mua cá mua thứ thức ăn cho nó nhưng con ốc thì không phải mua cái gì mọi người ạ bèo với cái lượng bèo mình nó lở ra thì ba vạn ốc này ăn không xuể thì lúc mình mua về là mình nuôi ở trên bể nốt bạc này Thế sau khi bấy bằng bấy nhiêu bắt đầu mình đưa xuống dưới tráng dưới ao Tại bây giờ bắt đầu là mình à, mới làm xong cái tráng thì là mình đưa xuống ao mình à, mình nuôi trong cái tráng ấy chứ mình ờ, chưa đưa trực tiếp xuống ao mọi người ạ vì đưa trực tiếp xuống ao thì bây giờ ao nó rất là cao ao thì sâu lại có cá chỉ còn cá nó quẫy cái động này nó chìm chìm xuống có thể nó bị bùn bị ấy là nó nó, nó chết khi nào mà con ốc trưởng thành thành con ốc bố mẹ rồi thì khi đó mình sẽ sẽ được ra ao còn bây giờ thì mình vẫn nuôi trong cái cái bể bạt này rồi mình đưa xuống ờ, Ui, xuống tráng. Ôi, có con ốc vàng lẫn nè mọi người này. Bạn nhìn ốc vàng chưa? Đấy, cái đít nó khác ốc nhỏ nó phải bỏ đi. Thi thoảng có con lẫn nó bèo tấm vào, nó lớn, lớn trội, lớn rất là nhanh. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái tráng của mình. Đây là cái tráng mà mình mới làm xong rồi mọi người này. Cái này là 18 mét vuông rộng 3 dài 6 thì bây giờ mình sẽ vớt mình thả xuống cái này mọi người mọi người à, xem mình vớt nhá đây là mình cứ dùng vợt để mình xúc thôi chỗ nào mà nó đến ăn nhiều mình xúc mình tháo đấy thôi uh, tẩy lão đây, đây mọi người thấy chưa đây giờ mình cứ nhẹ nhàng mình thả xuống thôi đây mình người xem mình xúc một cái được bao nhiêu ốc đây sơ mít nữa mình sẽ xúc trước một ít kia mọi người nhìn ở cái sơ mướp thì nó nhiều như nào bám giấy đặc thôi